Cartoon Cat và Cartoon Dog đã xuất hiện từ rất lâu và đã gây tranh cãi rất nhiều về hai nhân vật này. Có người nói là không có Cartoon Dog, có người lại nói là có Cartoon Dog. Sự thật như thế nào thì chúng ta sẽ giải quyết trong video này nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Ốc Ngố. Quẹt quẹt quẹt. <laughs> Để làm rõ nội dung này, chúng ta phải đi đến từng nhân vật. Khởi nguồn của Cartoon Dog là Cartoon Cat nên chúng ta phải làm Cartoon Cat trước nha. Lưu ý trong video, ốc đọc tiếng Anh hơi ngáo, đôi lúc á cartoon nó thành kẹt tool hay gì đó, mọi người thông cảm giúp mình. Cartoon Cat là một sinh vật đến từ Travel Hydison và Cartoon Cat hiện tại chưa phải là SCP nên không được gọi nó là SCP-XXXX. Nguồn gốc của Cartoon Cat thì từ đâu ốc sẽ tóm tắt cho mọi người để dễ hiểu một cách nhanh nhất nhưng mà cũng khá là đầy đủ. Đầu tiên, vào ngày 4 tháng 9, 2018, là thời gian Cartoon Cat được xuất hiện với tạo hình hiện tại được phân tách thành Cartoon Dog đó. Vấn đề này mình sẽ nói rõ sau. Đây là tấm hình cà tuôn cách đầu tiên theo mọi thông tin được công nhận vào lúc 2018. Ảnh tiếp theo là cà tuôn cát vào ngày 10 tháng 8. Nó được tìm thấy ở một khu mua sắm. Tấm hình có thể cho thấy là ba người đang đứng đối mặt trực diện với cà tuôn cát. Một người cầm đèn pin, một người quan sát và một người đứng chụp ảnh. Với tấm hình lần này, cà tuôn cát thì trông giống loài mèo hơn là tấm hình ở trên. Bàn tay của nó làm chúng ta tưởng tượng đến những bộ phim của Disney với chuột Mickey hay là những nhân vật mà mang bao tay trắng nhìn thẳng vào nụ cười của nó gần như là muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt. Thật là may mắn, những người này đã có camera hộ thể, đã được bổ trợ bởi thằng cameraman, đó chính là sự bất tử. Cho nên là chụp ảnh, đăng video gì đó về thế lực tâm linh hay là một thế lực siêu nhiên nào đó, họ vẫn có thể sống được. Tấm ảnh tiếp theo, tấm ảnh này cũng là lý do mà nổ ra cái tranh luận cartoon dog thực chất chỉ là cartoon cá thôi vì cartoon cat có khả năng kéo mọi thứ dài ra cũng có thể phóng to bản thân nó lên. Tấm ảnh này được đăng vào ngày 15 tháng 8, nó xuất hiện ở giữa lộ với phần cơ thể đứng thẳng, phần đầu thì nằm dưới đất, cổ kéo ra gắt dài, phần mắt của nó trống cổng. Đây có lẽ là tư thế của nó đang ngủ chăng? Mọi người hãy nghe cho kỹ nha. Cái phần dài dài ở giữa hai cái chân á, nó lòng thòng xuống, đó chính là phần cổ, chứ không phải là cái ấy đâu nha. Điều khác lạ thứ hai là Cartoon Cat lần này to hơn bình thường gấp 2 đến 3 lần. Các bạn có thể nhìn vô cái bảng stop, các bạn nhận ra điều đó ngay lập tức. Sau một tuần trôi qua thì chúng ta lại có một cái ảnh mới về Cartoon Cat mà được Travel Harrison đăng lên. Nhưng lần này là cận cảnh hơn, nhiều chi tiết hơn cho thấy Cartoon Cat có khả năng uốn éo cơ thể rất là dẻo. Lần này miệng Cartoon Cat không còn cười nữa mà đọc khẩu hình miệng, ốc có thể đoán là chữ má, chắc có lẽ là đang chữ thề vì cái hàng kia chiếu đèn vô mặt nó. Các bạn có thể so sánh những tấm ảnh trước thì găng Cartoon Cat rất là vàng, nhưng lần này lại có một chút gì đó dính màu đỏ. Có lẽ là do ảnh bị lỗi hay là thức ăn của nó là sinh vật sống. Đó là phần tóm tắt nguồn gốc của Cartoon Cat. Nhìn chung á, những hình ảnh còn lại cho thấy là Cartoon Cat là một sinh vật rất là tàn ác như là tấm ảnh này gương mặt đáng sợ với phần mồm đang rỉ máu rất là nhiều. Tấm ảnh này cũng chứng minh Cartoon Cat là một sinh vật đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Khuôn mặt của nó tới tặng 5 con mắt, phần miệng thì kéo dài cho đến đằng sau. Bức ảnh này cũng sẽ kết thúc phần tóm tắt về Cartoon Cat để đến với Cartoon Dog. Xem liệu hai đứa nó khác biệt gì nhau. Tấm ảnh có hai nhân vật khá là giống nhau về ngoại hình và màu sắc. Đó chính là Cà Tun Cat và Bendy. Liệu hai nhân vật này có sự liên kết gì với nhau? Thì phải đợi câu trả lời của các nhà nghiên cứu trong kênh Code ở phần comment. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với Cà Tun Dog. Cà Tun Cat được xuất hiện vào 2018 như đã nói ở trên. Cho đến 2020 thì nó mới được chính thức phân tách ra làm Cartoon Cat và Cartoon Dog là hai sinh vật giống nhau cùng một loài. Chúng ta sẽ cùng quay lại tấm ảnh 2018 đó cũng là tấm ảnh đầu tiên xuất hiện của cà tuôn đó có phần tai rủ xuống, phần mỏ khá là dài. Điều kỳ lạ, các bạn có thể thấy phần chân của nó không? Đó chính là năm ngón chân rất là dài, chứ không phải là chân cục như cà tuôn cáp Chính xác hơn, phần tai của cà tuôn đó thì lại ngược lại, nó sẽ là cục tóm con nhà bà nó tắt lại, thì chân thành tai tai thành chân đó mọi người. Có nhiều thông tin cho thấy là tấm ảnh này là cà tuôn đó đang rất là hiền lành vì thấy phần mắt của nó có vẻ là sợ sệt đúng không? Nhưng các bạn thử nghĩ xem, một con chó mà nhe răng lòi lọi như vậy thì liệu nó có hiền hay không? Hay chỉ cần chúng ta có một động tĩnh nhẹ là nó phập bạn ngay. Nói đến đây làm nhớ đến trò chơi mạo hiểm ở Việt Nam, đó chính là trò chọc chó sau đó là bỏ chạy. Đó cũng là một minh chứng cho thấy Cartoon Dog khá là đáng sợ. Nơi xuất hiện của Cartoon Dog thường là những khu vực có nhiều nhà cửa chứ không như cà tun cát xuất hiện ở rất là nhiều nơi ngẫu nhiên và những khu bỏ hoang. Khả năng và siêu năng lực của cà tun đót hiện tại vẫn khá là ít thông tin được lộ ra vì sinh vật này đang trong quá trình khám phá và phát triển. Nên video đến đây là kết thúc Vì đây là video phân biệt nên ốc chỉ tóm tắt nội dung Chứ không làm tràn lan đại hải Nhưng các bạn yên tâm đi chi tiết thì nó vẫn đầy đủ những cái thông tin quan trọng về cái nhân vật đó. Nếu các bạn thích video này để lại một like, một subscribe cho kênh của ốc, hãy qua tiktok của ốc và tìm a còng ốc ngố giết liền không hoa để xem những video tiktok ngắn của ốc nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Thank you.